thì ngày hôm nay các bạn cũng đã về bờ rất là an toàn với bạch thủ vip 64 hơi đáng tiếc một chút khi mà để chạm thì ngày hôm nay mình cũng không tiếp tục cái cầu ăn thông cho các bạn được nhưng mà thôi không sao chúng ta ăn được cái bạch thủ vip 64 cũng khá là ok rồi thì mình cũng xin chúc mừng các bạn thêm một lần nữa nhé à, còn à, ở ngày hôm nay thì cũng niềm vui nhân đôi khi mà ở trên zalo à, các thành viên ở nhóm tương đương của mình những anh chị mà đã tin tưởng đã tham gia vào cái nhóm chốt số kín của mình thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất là an toàn với lô 86 các bạn nhé đó là một cái niềm vui quá là lớn luôn khi mà mà ngày hôm qua thì các thành viên ở nhỏ ở nhóm tứ nương của mình đã ăn ba nháy lô nhé ngày hôm qua thì các thành viên ở nhóm tứ nương của mình đã ăn ba nháy lô và ngày hôm nay thì lại tiếp tục à, với lô 86 đó mình có chốt cho các bạn là xong thủ lô vip là 6886 này đọc thủ lô 68 này thì ngày hôm nay là 86 đã lỗ rồi đã đưa các bạn về bờ rất là an toàn các bạn thì đang lên là cảm ơn mình rất là nhiều và các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì các bạn là có một số bạn thì đã về bờ bến rất là an toàn còn các thành viên cũ ở nhóm của mình thì các bạn đang lên đã đang ở trên đỉnh núi rất là cao với rất là nhiều ngày ăn thông đó mà không những là ăn thông mà ăn thông cả đề cả lô và cả độc thủ lô và ăn mấy nháy liền luôn các bạn nhé thì Zalo của mình thì đang vào cái cầu đỏ rồi dạo này cầu kèo nó rất là ổn định này và cầu rất là đỏ thì các bạn ai mà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 à, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mà soi cầu chốt số cho ngày mai để các bạn tham khảo nhé đây ngày mai ngày mùng 7 tháng 1 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 8 và chạm 6 tổng số đề 686 và bạch thủ lô vip là 1551 dần đến rút gọn của mình ngày mai sẽ có 88 080 181 787 898 66 060 161 565 676 các bạn mà trùng máu với mình thích những số thì các bạn chơi nhé và nếu không thì các bạn xem để tham khảo thôi và các bạn mà muốn một cái khả năng cao hơn hay muốn tham khảo những cái số kiến số vip được mình sàng lọc kỹ càng hơn ở trên Zalo thì các bạn hãy liên hệ với 09